Rồi, hello anh em. Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của bên uh, ờ, Cường Phó Lộc. Thì hôm nay Cường uh, muốn giới thiệu tới anh em về cái bộ môn uh, tài xỉu nắp camera 2020. Đó, thì cái nắp camera này bao cho anh em khoảng cách là 10 đến 20 m. Đó, bắt qua cái điện thoại này 10 đến 20 m nha anh em nha. Và anh em báo qua một cái tai nghe hoặc là mình sẽ có những cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em để biết tài hay xỉu. Đó, thì à, hôm nay à, mình sẽ giới thiệu sơ về bên cơ sở của Cường thì cơ sở của Cường chuyên cung cấp các hộp tài xỉu đó nắp nắp nè dĩa nè dĩa đây là dĩa một âm nha anh em nha đây là dĩa một âm anh em nghe nghe nè đây là dĩa một âm nha anh em nghe chưa đây là gọi dĩa một âm đó anh em anh em anh em à, nghe nghe nha đợi xíu dĩa một âm thì như thế nào anh em hiểu dĩa một âm không dĩa một âm nghĩa là chống thầy thợ nghe hoặc là chống cái máy phân âm á cái máy phân âm gì trên thị trường đang bán á đó. đó mình không biết là cái máy đó nó hỗ trợ tốt hay không nhưng mà thật sự nếu như qua cái dĩa của cường hiện tại các cả các thợ đang test thì dĩa của cường hoàn toàn không thể qua được anh em nha không thể mà mà đoán được là nó nên như thế nào đó hiện tại là dĩa bên mình dĩa một âm đó dĩa này mới nha anh em sản xuất mới nha dĩa một âm cực kỳ nha mỗi cái dĩa sẽ có một âm khác nhau thì không có cái máy nào mà tài nào mà xem mà mà mà mà, mà biết được anh em nha khẳng định luôn không có cái máy nào đó thì tại dĩa này bán rất chạy anh em nha hột lăn đều dĩa nghe rất thanh rất một âm mỗi dĩa sẽ một tiếng động khác nhau anh em thích nghe thanh gì thì anh em nghe đó anh em thấy nè anh em thấy gì không rồi thì à, anh em xem video thì anh em à, thấy mà anh em chẳng thấy chơi được môn gì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn nhanh anh em nha và bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các loại nắp hiện tại trên thị trường đó anh em thấy chưa hiện tại là nắp đang bạch anh em nhìn trên màn hình đây là cái màn hình máy bắt qua tài xỉu đó thì cái nắp camera này giá rất là hữu nghị cho anh em chơi luôn rất nhẹ nhàng và dễ chơi cực kỳ hiệu quả đó nó nó chuẩn cho anh em 100 phần trăm đó thẳng lại vậy chuẩn trăm trăm luôn đó còn bên mình cũng cung cấp cho anh em tất cả cái hộp như là nặng tài và nặng xỉu nha anh em nha thì anh em nếu mà anh em xem được cái video này anh em nhớ đăng ký kênh và vô trong cái kênh của mình á cường mình đã làm rất nhiều video nói về bộ môn tài xỉu và bầu cua bài lá chung cực kỳ nhiều anh em nha rồi bây giờ anh em mình sẽ test cho anh em tầm 10 chén cho anh em xem đó chén đầu tiên anh em nha rất là hiệu quả luôn rất là nhanh đó nha anh em nhìn trong màn hình nè nhị nè nhị thì bây giờ quýnh xỉu cho anh em nha nhị xỉu nha anh em đó nhị tứ tứ xỉu nha anh em anh thấy chưa nhị tứ tứ là xỉu anh em thấy hột lăn không hai cái tứ rồi anh em nha hai tứ thì bây giờ cái chén trong cái hột trong này rất là sâu nhưng mà giờ anh em quýnh tứ tài thôi đó đó tứ xỉu tứ tài gì đó anh em thấy chưa đó mình chấp nhận mình thua thôi anh em cái tam này anh em anh em thấy cái tam không rõ ràng tam này tam uh, tâm lục hay sao anh em đó tâm lục thì quýnh tài thôi anh em đó tâm lục quýnh tài tại vì nó nằm ở sau quá mình không thể nhìn được nè xỉu 100 một ngàn luôn anh em nha tam ngũ nhất xỉu nha anh em đó xỉu 100 một ngàn nhị nhị tam xỉu luôn nha anh em đó cực kỳ chuẩn anh em thấy chưa cực kỳ chuẩn chén này anh em ờ, đoán được gì chưa đoán được gì chưa nhất tứ lục 11 tài đó 11 tài anh em nha chén này thì anh em nhìn nè nhị nhị tứ ngũ tài nha anh em nhị tứ ngũ là 11 tài nha đó anh em thấy chưa nó cực rõ cực nét cho anh em luôn đó ờ, chén này quýnh xỉu này nè chén này ờ, quýnh ờ, tài nha anh em à, à, xỉu xỉu tam tam tứ xỉu nha anh em đó anh em xem video đó thấy đó, mình đã làm cho anh em xem về cái bộ môn uh, tài xỉu này đó anh em nhìn thấy không cam rất là nhạy luôn đó cam rất là nhạy đó thì uh, anh em thắc mắc như thế nào hoặc là anh em có một cái uh, uh, thắc mắc gì đó anh em thì uh, liên hệ cho số điện thoại trên màn hình 0898 5311 hoặc là anh em bình luận ở dưới để mình tư vấn và mình sẽ giúp anh em hiểu sâu hơn về cái uh, bộ môn tài xỉu này và mình sẽ uh, giải đáp những cái thắc mắc uh, anh em không hiểu nha anh em nha thì anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ một like một chia sẻ và chúc anh em năm 2020 và 2021 thành công hơn xin chào anh em nha